chào à, tất cả anh em những anh em nào đang chơi cái bộ môn à, tài xỉu thì anh em à, xem cái video này thì anh em biết đến cơ sở tôi cơ sở Sơn Tài Xỉu ở bên xe miền Tây chuyên cung cấp và bán cho anh em đồ chơi tài xỉu và những cái bộ tài xỉu dành riêng cho anh em đi lắc cái cái video này tôi sẽ chia sẻ và tôi sẽ giới thiệu cho anh em Đấy, những cái bộ hột tài xỉu ở bên tôi và những cái ưu điểm của những của từng bộ hồi nhé còn cái cách lắc anh em mua hàng hay là anh em sẽ đến cơ sở anh em test hàng Đấy, thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc của cái từng cái bộ hột đấy đấy đây là những cái bộ hột do bên tôi làm do chính tay tôi làm nên là cái cách lắc tôi tất nhiên rồi tôi sẽ chia sẻ cho anh em sau đây tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em đấy, thì à, riêng đấy là hột tài xỉu 73 đấy, thì cái bộ hột này thì khi mà anh em lắc thì là anh em chỉ cần lắc mạnh nó sẽ lên tài và anh em lắc nhẹ nó sẽ xuống xỉu đấy, phù hợp cho anh em nào mà đang mới tập chơi mới tập lắc nhá đấy, thì đây chính là bộ hột tài xỉu nhích cái bộ tài xỉu nhích này thì anh em chỉ cần nhích nhẹ thôi là cái hột nó đã đi rồi để đi rất là hiệu quả cho anh em đó anh em nào thích cái kiểu lắc nhích thì anh em nên sử dụng cái bộ hồ tài xịu nhích này anh em đi lắc nó rất là hiệu quả Đấy, chống thầy thợ ở đây là hồ tài xỉu mắt hí bộ hồ tài xỉu đi đều Đấy, lắc theo ý muốn ở đây hồ tài xỉu vít hồ tài xỉu phá thế hột Đấy, phá tất cả những thế hột mà anh em à, đi lắc anh em mắc phải nhé đây là bộ hồ tài xỉu 2020 thì bộ tài xỉu 2020 này thì anh em nào mà đã sử dụng qua rồi thì anh em biết nó cực kỳ là hiệu quả đấy nó cũng đã từng là mưa làm gió của cái thị trường à, hồ tài xỉu này và cuối cùng đó chính là cái bộ hồ tài xỉu kênh bộ hồ tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi đấy, hoàn toàn không tang bao cho anh em thầy thợ nghe hột luôn nhé thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ review và giới thiệu cho anh em cái bộ hồ tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi đó chính là bộ tài xỉu cây thì cái bộ tài xỉu cây này nó có ưu điểm gì nó có ưu điểm gì và nhược điểm của nó là gì nhược điểm thì nó sẽ không có nhược điểm nhé ưu điểm của nó thì là anh em xem hột rất đẹp đây, đây. Đấy, hột rất đẹp nhé hột rất đẹp thì ờ, cái bộ hột này nó cũng không ờ, phải là cái bộ hột mắt hí mắt của nó cũng rất là to đây đây là cái bộ hột uh, ờ, bộ thường đây nó cũng không nhỏ hơn là mấy nhá anh em đi chơi thì vẫn uh, chơi được đó thì cái bộ hột này khi mà anh em sử dụng nó anh em đi lắc sẽ đi theo ý muốn của anh em Đấy, đi theo ý muốn của anh em là như nào khi mà anh em đi lắc thì là anh em lắc tài hay lắc xỉu hay là anh em giữ tài giữ xỉu thì cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em được 7 đến 80 phần trăm đấy 7 đến 80 phần trăm khi mà anh em sử dụng cái cách lắc bên tôi chia sẻ cho anh em đấy. thì anh em sẽ lắc được cái bộ hột này nó đi như vậy đó thì ngoài ra cái bộ hột này thì nó cũng đi rất là khôn nhé đấy, đi rất là khôn thì anh em đi lắc rồi anh em sẽ thấy cái độ khôn của nó như này đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái tăng tích của nó Đó. ok rồi đấy thì cái ờ, cái thời điểm này dịch nó đang ờ, nó đang rất là xấu nên là anh em ở nhà anh em ờ, chống dịch thì anh em có cơ hội anh em tiếp xúc với bộ hồi và anh em có anh em tăng cái cái tỷ lệ hay là tăng cái kỹ năng của anh em lắc nó lên một phần đấy thì anh em cứ chịu khó anh em lắc thì sau này anh em đi chơi tài xỉu hay anh em đi lắc tài xỉu thì anh em sẽ dễ dàng hơn dễ điều khiển hơn cái bộ hột này đó tôi tục thử cho anh em cái nam trầm cùng dọi đèn cho anh em đấy tất cả những cái bước mà khi mà anh em đi sân chơi thì anh em đều phải đều phải làm nhé đấy soi luôn cho anh em ba cả ba hột luôn này. rất trong rất đẹp nhé đấy, đảm bảo cho anh em luôn hoàn toàn không tăng đấy. và bây giờ tôi và tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này đấy thì anh em nào mà xem được cái video thì anh em ờ, xem cái bộ hột này nó đi như nào và cái cách mà tôi giữ tài giữ xỉu cách mà lên tài xuống xỉu của cái bộ hột này nó có phù hợp với sân chơi của anh em hay không đây và tôi test cho anh em thì khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này anh em lắc thì anh em chưa cần cái lắc của tôi thì là anh em lắc cái bộ hột này nó sẽ đi rất là đều đều khoảng tầm 90 phần trăm anh em nhé đó, tài đó, xỉu Đấy, tài Đấy, đứng một chén tài Đấy, xỉu Đấy, nó cái hiệu quả của nó được, được 8 đến 90 phần trăm Đấy, nó đi đều Đấy, còn cái bộ hột này khi mà anh em muốn giữ tài hay là anh em muốn giữ xỉu thì anh em có thể đến cơ sở hoặc là anh em có thể mua hàng đặt hàng thì ờ, anh em gọi điện trực tiếp video cho tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắp. đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột này khi mà anh em muốn giữ anh em muốn giữ tài hay là anh em giữ xỉu thì đều như nhau hết nó đây chỉ có một cái cách lắp như vậy thôi thì anh em chỉ cần thuần thục được cái cách lắp thì anh em sẽ điều khiển được cái bộ hột này điều khiển được cái bộ hột cây này nó đi theo ý muốn của anh em giữ xỉu cho anh em này đang xỉu một hai sáu này tiếp tục một hai bốn này tiếp tục vẫn giữ xỉu này một hai ba này một ba bốn này một hai hai này